Dạ thưa Thầy, hôm nay chúng con được hội tụ về đây, xin Thầy được uh, chia sẻ cho con chúng con cái hạnh bố thí và cúng dường. Dạ thưa Thầy, hàng năm đạo tràng ở các chùa và cũng như chúng con thì cứ hồn phước nhau để đi làm từ thiện và những nơi như bệnh viện, rồi là trường học và những nơi vùng xa xôi hẻo lánh, dân họ khổ quá. Hai, mà đến có khi cho họ họ lại không ăn những cái dùng những cái thứ của mình rồi họ sống vẫn không giữ được như lời Phật dạy hay là các cụ có câu làm chùa tu tượng tô tượng đúc chuông trong ba việc ấy thập phương nên làm thì những cái câu này mà mọi người đã giải thích rất nhiều nếu cúng dường cho Phật thì mình đỡ khổ nhưng chúng con vẫn thấy khổ thì không biết thế nào Mong thầy hoan hỉ và chia sẻ chúng con để chúng con được biết ạ. À. Xin kính chào thầy. Đâu có chừng bước, phải không? Cuộc đời mình đâu có chừng bước được. Vì chừng bước đứng đó thì ăn nó cũng hết. Rồi, mình không làm thì ăn cũng phải hết thôi. Mà giờ đi ra làm mà nó lại sụp xuống nữa. Đây là phải tản nhân quả. Liên tục tiến tới làm điều thiện trong khi cảnh mà mình suy sụp xuống không gì đó mà mình bón sẻ ích kỷ mà mình bố thí rộng rãi ra được đang lúc bữa trong khi mình đói người ta nói một gói khi đói bằng có gì quá cả một <laughs> ừ. các con nghe cái câu nói khi mà chúng ta khổ sở mà chúng ta bố thí cho người khác một đồng bạc bằng cái người giàu có mà bố thí bằng cả triệu bạc phải không các con hiểu điều đó cho nên trong khi đó mình dám rút ra được cái đói của mình mà cho người khác thì cái phước nó lớn kinh khủng lắm do cái tâm thì của mình rất lớn còn giờ mình dư giả hàng tỷ và đem ra cho họ 5 triệu 10 triệu đó là cái chuyện thường nó đâu có bằng cái giá trị của người đang đói mà người ta cầm một cái đồng xu mà của người ta để cho một cái người đói khác thì đâu phải là cái chuyện dễ làm đâu cái đó là cái khó lắm chứ đâu phải dễ cho nên bố thí nó cũng có ba cái trường hợp chứ không phải là một trường hợp trường hợp thứ nhất <clears throat> là chúng ta giàu có mà bố thí cái đó dễ lắm cái người đó không có phước báo bố thí không phước báo còn cái người thứ hai á, là chúng ta có ăn không đói à, không khổ mà chúng ta bố thí thì cái đó là rất dễ chứ không khó nhưng cái người đói mà bố thí thì cái đó khó họ ăn trộm ăn cắp thêm thì được họ lấy của người khác thêm thì họ họ làm được mà họ đem họ cho người khác không được cho nên có một bài giảng trong cái thời đức phật có bà già rất nghèo khổ thì ông ca diếp ông ông dùng thiên nhãn ông quan sát ông thấy bà này rất là đáng thương nếu mà à, mình đem mà cho bà thì bà càng nghèo nhưng mà làm sao mà khai mở được cái lòng của bà mà bà đem cho mình thì bà bà sẽ được giàu liền tức khắc ông không biết làm sao cho nên ông mới đi có thật ông đến ông chỗ bà bà đi xin được hai đồng xu à, bà ngồi đó bà định bà mua cái gì đó bà ăn bà đói quá thì ông mang cái bịch bạc ông đến ông đứng trước mặt bà ông xin bà già bà nói tôi đói gần chết tôi xin được có hai xu ông cũng đến xin tôi nữa tôi lấy gì cho ông tôi đói gần chết tôi rồi ông đi đi tôi không có được cho thì cái giết bà bà hãy mở cái cái lòng của bà rộng ra đi bà hãy bố thí cho tôi cái gì bà có được bà có được cái gì bà bố thí cho tôi đi thì bà sẽ được sự giàu sang sự sung sướng sự đầy đủ còn bà đuổi tôi bà không bố thí cho tôi thì bà sẽ nghèo đói dần và bà chết trong đó thì ông ca diếp nói vậy theo bà bà bà giật bà tỉnh cho nên bà nói tôi đi xin từ hồi sáng tới bây giờ được hai đồng xu tôi định mua kiếm bát ăn cho đỡ lòng nhưng mà ông nói thì tôi xin thành kính mà dâng lên cúng dường ông với tâm thành của tôi tôi cái này là giặc tôi đi sinh mà tôi có được bây giờ tôi nhịn đói tôi cúng dường ông mà nếu mà đêm nay tôi có đói tôi chết tôi cũng vui làm gì tôi cúng dường được một bức khách cả dài tôi đứng khách xả tâm thì trong khi bà nói xong thì bà dứt hai đồng xu bà lên và bỏ trong cái bát của học cái giết cái giết đêm đó thì bà chết bà sẽ lên được cõi trời đồng xuất lên <laughs> cõi trời đồng xuất thì các con biết có thiếu cái gì ăn không tại <laughs> ông còn sống như vậy đi sinh mà người đó lên đối xuống không phải cực khổ không để chết để chuyển qua một kiếp khác để sung sướng hơn không như vậy là bà là được là thiên tử trong một cái cõi trời ở đâu sức rồi thì bà là thánh thơi không còn lo đói lo no không còn chống gậy không còn run rẩy ông ấy xin trước thì các con thấy từ cái chỗ đó cái bài kinh đó có nghĩa là nói chúng ta trong cảnh nghèo chúng ta bố thí nó có một cái giá trị rất lớn đây có một bài kinh nữa à trong trong cái thời đức phật trong cái ngày mà tự tứ thì đức phật họ nhà vua à, ba tư nạc ông mới xin đức phật cho con thắp sáng cái khu rừng của đức phật là một ngàn hai trăm năm như gì kỳ khe nghe là đốt sáng như thành phố mình như vậy đó thứ thứ cách khoảng độ chừng à, à, à, 10 thước thì một cái đèn 10 thước cái đèn mà hấp cùng ở trong khu rừng đó như vậy à, mấy trăm cái cái, cái, cái ngọn đèn năm sáu trăm cái ngọn đèn sáng ra rừng thì à, có bà già đi bà rất nghèo bà nghe nhà vua cúng dường hấp sáng cái đêm thì tưới cho đức phật ở trong khu rừng của đức phật ở thì bà nói à, bây giờ mình cũng làm sao mình cứ dường cho đức phật một ngọn đèn để cho đức phật phát sáng cái đêm đó thì bà đi xin bà được hai đồng xu và để cái nhà cái người mà bán đèn bà mới nói tôi có hai đồng xu này tôi xin được ông bán cho tôi cây đèn là tôi đêm nay tôi đem tôi cúng dường phật cho phật sáng cái cái, cái độ phật à, cái ông đó ông bán đèn nó có hai đồng xu làm sao tôi bán cho bà được cái đèn nhưng mà nghe nói bà mua bà cúng dường cho phật thôi tôi bố thí cho bà cái đèn rồi bà nói bà nói bây giờ cái đèn thì phải có dầu đốt mà bây giờ không có dầu làm sao đốt mà thắp sáng cho phật được cái ông bán đèn ông nói thôi được tôi cũng cho bà cái dầu rồi ông rót cái chân dầu để vô cho bà rồi bà mới vinh đến đem đến bà mới dưng lên cúng cái phật thì đức phật nhận cái đèn đó nhưng mà suốt đêm cái đèn đó khỏi chế dầu thêm cháy hoài mà mà không có đốt dầu thêm, còn đèn nhà vua thì hàng mấy trăm cây đèn mà phải sai lính tráng đồ cứ rót dầu hoài cứ cạn dầu hoài còn cây đèn của bà có một trong dầu có chút xíu nhỏ vậy mà cháy sáng đen mà không cạn dầu thì có người quá lạ hỏi gì chứ tại sao mà cái ngọn đèn của bà già xin này khỏi có rót dầu <laughs> còn đèn nhà vua sao mà rót dầu dữ vậy rót dầu nhiều mà lại cạn mau vậy thì đức phật mới nói đó là cái tâm thành của bà cho nên cái công đức của nhà vua mà thắp cả bao nhiêu trăm cái đèn nó không bằng cái công đức của bà vậy. đối với một cái đêm mà cúng dường như vậy là cái công đức của bà rất lớn bà không có đủ khả năng mà phải nhịn đói trong một ngày đi sinh đó để mà thắp để mà cúng dường phật ngọn đèn cái giá trị nó rất lớn hơn còn nhà vua bây giờ ông bỏ ra hàng trăm hàng vạn ngọn đèn cúng phật ông đâu có đói ông cũng thừa sức phải không cho nên còn bà phải một đêm ra nhịn đói cho nên vì vậy mà cái tâm thành của bà ta đó nó nó nó nó nó nó, nó là cái ngọn đèn nó đốt sáng mà không có thắp dầu nữa <laughs> đó các con hiểu điều đó cho nên càng nghèo chừng nào mà mình chứng tỏ cái lòng thiện mình cao chừng ấy thì con sẽ vượt thoát ra cái cảnh đau cho nên chẳng hạn bây giờ con cứ lo nghĩ là mấy đứa này nó sợ đó nó càng ở trong cảnh nghèo mà nó càng thực hiện cái tập thiện thì cái đó là cái phước báo của gia đình con mà nó càng ở trong cảnh giàu mà nó thực hiện điều ác thì cái đó là cái tội lỗi rất lớn cho gia đình con phải được <laughs> con nên nhớ điều đó thầy nói cho nên cái bởi vì trong cảnh nghèo mà thực hiện được thiện pháp cái tâm nó an mà không có một cái giá trị không có một vàng bạc châu báu trong cuộc đời này mà đổi lấy cái tâm an được ngài đã ăn bữa cơm bữa cháo nó không đầy đủ thiên hạ nhưng mà cái tâm hồn của nó thanh thản nó không gì bằng biểu tiền bạc của cả nhà cửa sang đẹp so sánh chạy với thiên hạ đó thì con mình mà nó sống được như vậy đó là cái phước báo lớn nó ngay cả cảnh cuộc sống của nó tức là nó ở quả trời rồi vật chất nó không bằng ai hết nhưng con người nó là con người của quả trời chứ không phải là con người của phạm vua còn mình thấy vật chất đầy đủ nhưng mà đầu óc của họ sao thôi thôi nó như một cái đống rác ở trong nó đủ thứ ác đủ thứ tùm lum nó lo nghĩ đủ thứ hết nó khổ sở cho nên thấy nhà lầu nhà đài chứ thầy thấy địa ngục của họ khất kiên cố còn con mình nhà trên vết lá chứ mà tâm hồn của nó thảnh thơi thì đó là thiên đàng chứ không phải trường đâu <laughs> ngai vàng cung vua của cõi trời ở đó ở chỗ một cái nhà trên vết lá mà tâm hồn nó không có dướng bận không có chạy đua theo thiên hạ đó, đó là những điều mà giải thoát của đạo đó sao để vừa trong cảnh nghèo mà thầy ca ngợi hết sức mà trong cảnh giàu thầy bác hết sức <laughs> còn thấy chưa thấy cái chỗ nào là cảnh trời chỗ nào là cái cảnh địa ngục ừ. con thưa thưa thầy con cũng có à, lúc mà con cũng muốn tu mà con tu con không có được từ thành có một à, cô đó con tu mà không có cái, chỗ mà ở à, con tìm học Phật ra lúc đó thì con cũng không được có dư giả gì nhiều con con mua chỉ một cái sách để đi ở cách khóc đi luôn để đi tu anh muốn cho con đi mượn tiền cụ gì là con không nhớ mấy nhỏ này biết nhưng mà sau này thấy đi đi tu được chị để bắt trở lại rồi này cái nọ là con thấy làm như vậy có một không có ý nghĩa như vậy rồi làm như vậy như một sự sai lầm đó, à điều đó là sai lầm chứ đức phật nói như thế này nè khi mà chúng ta làm một cái điều gì thiện thì như đem cái hạt giống tốt mà chúng ta gieo trồng nhưng mà cái mảnh đất mà chúng ta gieo trồng đó nó có nó có tốt không nếu là một cái cái gò mối thì con bỏ hạt giống nó nó có lên không chắc không lên đâu phải không thì như rồi, vừa rồi con bố thí cho cái cô sư cô đó để tu hành mà cô tu kiểu đó là cũng như con bỏ hạt giống tốt con ở trên gò mối <laughs> cho nên cái hạt giống con nó bị lép đi rồi nó bị khô đi rồi nó không lên đâu nó thành ra nó đâu có được thứ đâu con phải chọn người nha. cái cô này đâu có cái nghe nói tu chứ mà con thấy cái hình dáng là tu nhưng mà sự thật trong tâm cô có tu thật đâu thì như vậy làm sao con hiểu được tâm cô được à con muốn hiểu thì đức phật có nói mà à, đức phật có dạy cái này rất rõ mà một ngày chúng ta sống gần mà chúng ta chưa biết hai ngày hai ngày chúng ta chưa biết thì một tháng một tháng chúng ta chưa biết người này thì một năm chừng nào chúng ta biết rõ người này tốt đàng hoàng thì chúng ta cũng dựng <laughs> phải không bây giờ mình sống một ngày mình thấy cô này không có giận hờn không có ham muốn thì mình thấy tốt rồi nhưng mà hai ngày cho đến tuần lễ thì thấy cô này bắt đầu có chuyện này chuyện kia rồi thì một năm sau thì con phải thấy cô ta là để tóc rồi chứ gì <laughs> thì vậy thì không cho à, như vậy đức phật cũng có dạy chứ đâu có thành tâm gì đâu à, bây giờ đức phật muốn nói con muốn bố thí cho một cái người nào đó không phải đi lên xe thấy người ta ăn xin là con bố thí con làm sao con biết con muốn bố thí thì cái người ở gần bên nhà con con thấy người này nghèo con biết rõ ràng gì bây ở gần nhà con con không biết sao được phải không vì vậy con buồn nên bố thí cái người ở gần bên con mà họ nghèo khổ nhưng mà cái người nghèo khổ này mà không giữ không bố thí họ nghèo khổ tại họ không giữ họ tham lam thì họ chịu chứ làm sao tôi đem tiền cho họ ăn ủa tôi ngu à <laughs> như vậy là tôi đem hột giống tôi bỏ trên trên gò mối rồi làm sao nó, nó tốt được họ ăn không rồi họ còn mai mốt họ còn chữ chữ mình nữa lo họ nó bà bà ngu ai không có con hiểu mấy người giữ họ vậy đó <laughs> cho nên mình đâu có đâu có ngu gì đem hột giống tốt mình cho đó cho nên mình thấy cái người này tốt lương thiện mà rất nghèo mình giúp đỡ mình cho họ một hành cái Phật dạy rất kỹ mà còn như mình à, giúp đỡ mình cúng chùa rồi kiếm đèn là ủng hộ chùa cái tự những ăn uống rồi những sự tu hành của quý vị nó như thế nào mình cũng không làm được tâm gì à biết chứ dạ. à, cái chùa đó mà ăn ngày ba bữa thì không cúng cúng cái cho đó là Phật nói đó là ma ba tuần như gì à những người đó là không nên cúng dường bởi vì họ ngồi không đó mà họ lợi dụng cái chuyện mê tín cúng bái này kia để cho mình đến đến cúng cho họ ăn không ngồi rồi như vậy là họ làm hư đạo phật người ta thấy như vậy là sai cũng chùa cũng này kia mà cái chỗ đáng cúng là cái chỗ đức phật có dạy mà muốn cúng dường hay bố thí cá nhân thì phải thanh tịnh phải không tập thể phải thanh tịnh thanh tịnh là như thế nào thanh tịnh là phải những người đức hạnh những người giới đức những người tốt chứ không thể người xấu những người ác làm sao mình cúng dường bố thí được còn những người mà làm cái chuyện như vậy là họ đã phá giới rồi thì họ là tu sĩ mà phá giới thì làm sao mà cúng dường mà con cúng dường thì con được phước đâu cho nên không cúng dường à không cúng còn hơn mà con cúng kiểu đó còn tội lâu hoặc dạy trùng trong lâm sư tử giết sư tử chết à con con biết con rảnh con chí nhỏ trong lâm sư tử nó cắn giết con sư tử chết cho còn con vợ gì mà giết con sư tử được phải không cho nên đạo Phật đạo đức phật mới nói đạo ta không ai giết được chỉ do mấy ông thầy chùa tu sai làm bậy là mới giết đạo ta chết chẳng hạn là bây giờ ông thầy chùa mà ông chở một cái cô nào trên xe đi ra ngoài thiên hạ họ cười chê chứ gì họ cười chê chỉ bán ai chỉ bán pháp phật họ thấy đạo không quá phải không thầy chùa kỳ vậy ờ, còn cô này sao tu thời gian giờ để tóc à, thấy không như vậy làm sao đó thì các con thấy bởi vì cái đó là phật đã cái đức phật trong cái thời đức phật á, thì đức phật không có ở một cái chỗ cái chỗ nhất định bữa nay ở chỗ này à, năm ba bữa thì đức phật di chuyển bởi vì thời đức phật là du tăng khất sĩ nghĩa là đi từ chỗ này đến chỗ khác rồi trở về chỗ này rồi ở năm ba bữa rồi đi lại chỗ khác nữa chứ không có ở chỗ nhất định cho nên nó di chuyển liên tục vì vậy trong cuộc đời đức phật á, không có cái chùa to không có cái tháp lớn không có gì dính mắt hết còn thời nay ông thầy nào ở cái chùa đó rồi không phải ông làm ra tiền mà ông sửa sang cái chùa đó kêu gọi phật tử đóng góp rồi ông dính đó ông coi như cái chùa của ông chứ cái chùa này là của mồ hôi nước mắt của phật tử của mọi người đó cái đâu ai của ông <laughs> mà ông bây giờ ai lợi xe ông văng đi chưa chắc ông bỏ cái chùa đó ông đi đâu à, đâu ai của ông mà chưa chắc đuổi ông đi đâu không ông hiểu chỗ đó cho nên vì vậy ông bị chết dính ở trong đó rồi cho nên ông tham đắm dính mắt rồi thì chúng ta phải cúng dường cúng như thế nào cho đúng cách chứ đâu phải cúng dường như vậy cho nên Phật đã dạy những cái bài kinh Phật đã dạy cái sĩ dạy cho cái hàng cư sĩ bởi vì trong một cái buổi đó tất cả chư tăng và có du ba tư mặt nặng dự cái cái cái cái, cái buổi cái buổi thuyết pháp đó thì du ba tư nạc mới hỏi chúng con là hàng cư sĩ cúng dường và bố thí như thế nào được chánh pháp đó cái lời của du ba tư nạc hỏi đức phật vậy đó đức phật mới nói cúng dường và bố thí cho đúng chánh pháp á, thì phải lựa cá nhân tập thể phải thật tịnh tức là đức phật cũng nói phải người phải tốt người phải thiện cái tập thể cũng phải tập thể thiện cái, cái, chứ còn tập thể ác thì cũng không có không có làm được gian xảo trong đó thì cũng không có bố thí thì cũng dược trong đó vậy con cũng có ờ, cúng dường khi con, con bán thì mỗi ngày con đều dặn các con ngày nào mà có đi bán từ ngày thứ năm thứ nhật thì con không bán thì những ngày đó con không có cúng dường cúng chùa con có cúng được hai chùa mỗi ngày vậy thì ngày chị cũng thờ hữu không để chị con đi cho con để buổi ăn và dạ, để cho buổi ăn có ờ, dinh dưỡng chút chuyện ờ, con cũng đều đều ra mấy năm nay rồi con cũng vẫn làm như vậy à, con không biết làm như vậy thì hôm nay thầy nói con cũng biết nghĩ làm sao thì bây giờ bây giờ thầy nói như thế này này con không nghĩ gì cái cái điều ở cái chùa nhưng mà con nghĩ như thế này con nghĩ con con bố thí như vậy đó tự ngày con lập thiện làm tốt vậy thì trong gia đình con nó có những cái gì tốt hay là nó cứ xấu <laughs> không lẽ tôi lập thiện mà bây, bây giờ trong gia đình tôi không được phước phải được phước chứ phải mình làm thiện thì phải có phước mà làm thiện mà không phước tức là cái thiện đó nó chưa đặt đúng chỗ chứ không phải là không lập thiện hay hoặc là có phước mà phước nó cũng có phước mà phước ít thôi thì cái điều đó là mình phải xét trong cái chuyện thiện của mình thôi hôm nay nhân cái nhân duyên mà con hỏi thầy thầy nói hết để cho con thấy cho nên theo đạo phật á, thì làm một cái việc từ thiện làm một cái việc mà cúng dường á, phải hết sức cảnh giác bởi vì trong thời đức phật cũng có những người gian xảo chứ không phải là không có những gì người thầy nói như thế này trong cái thời đức phật á, có một cái người à, có một người bà la môn có con ngựa rất đẹp à, một hôm ông cởi đi trên đường thì có một cái người đó họ thấy ông bà la môn này tức là cái người mà bà la môn là cái người có tôn giáo đó thì trong cái thời đức phật gọi là bà la môn đó. thì cái ông này thấy con ngựa đẹp này ông ta muốn, muốn con ngựa nhưng mà không làm cách nào mà vô cái nhà ông này được à, cho nên bữa đó thì biết ông đạo ông đạo bà la môn là ông đi ngang ông cẩn ngựa đi qua thì tắt ở thế nào cũng về cho nên cái ông này muốn bắt con ngựa của ông này vì vậy đó mà ông này lấy ờ, giải lấy đồ bó cái chân của mình rồi lấy đồ két đỏ đỏ như mình vừa té gãi chân vậy rồi ngồi vừa ngồi đó chờ khi mà thấy con ngựa thì cởi về gần tới thì ông ôm chân ông khóc ông làm như là mình mới bị té gãy chân vậy thì cái ông này ông đạo bà la môn này ông thấy vậy ông mới xuống ngựa nói ủa anh mà sao mà như thế này nói tôi bị lỡ té gãy cái chân ra bây giờ đi không có được nữa thì ông đạo bà la môn nói thôi bây giờ anh đi không được nhà nữa đâu tôi sẽ đỡ anh lên trên ngựa rồi tôi dẫn con ngựa tôi dẫn nó con ngựa nó chở anh về nhà thì cái người tôn giáo thì người ta phải tốt thôi người ta phải giúp đỡ người trong cảnh ngộ mà thì cái ông này à, thì cái ông này nói nhà tôi ở đó chỗ đó chỗ đi qua khỏi đây cho thấy cái nhà kia rồi thì anh à, làm ơn anh đỡ tôi lên ngựa thì lên ngựa thì ông đạo bà la môn á, thì ông dắt con ngựa ông kia ngồi trên ngựa thì con ngựa đi chậm chậm á, thì ông này ông đi vậy làm sao lấy bắt con ngựa ta được cho nên ông có nghĩ kế à ông này dẫn con ngựa đi như vậy nó sốc tôi đau cái chân tôi quá ông đưa cái dây cương cho tôi cầm <laughs> đặng tôi cầm tôi giữ dây cương đi đi nó không có sắp như vậy ông đạo bà la môn này ông cũng tin tin thật cái người bị nạn cho nên mới đưa dây cương ông này khi mà cầm dây cương rồi ông này ông thúc trong hông ngựa cái ngựa phi chạy thì ông đạo bà la môn ông mới kêu anh ơi anh dừng lại chút rồi anh muốn cởi đi đâu cũng được <laughs> à, thì à, kêu cái ông ông, ông cái, cái, cái ông mà giả vờ để cướp cướp ngựa ông đó thì ông này ông thúc ngựa đứng lại nếu sau này mà có những người tốt như tôi thì người ta sẽ không tốt nữa đáng thương cho những người bất hạnh thì người ta không được người mà tốt mà người ta giúp đâu thôi anh cứ đánh ngựa đi giúp <laughs> ông nói câu nói gì đó thì các con biết là cái xã hội của chúng ta có nhiều người bất hạnh thật mà nếu mà không đúng theo lời Phật dạy thì làm sao chúng ta biết đâu được mà chúng ta giúp đỡ được cho nên vì vậy mà chúng ta muốn làm cái gì tốt thì chúng ta hãy sống gần họ từ một ngày đến một tháng đến một năm rồi chúng ta biết rõ những gì đó. còn cái chuyện khổ cái chuyện đau là nhân quả của họ chứ đâu phải mình làm cho họ khổ sao mình lại sợ con thấy bây giờ trước mặt thấy người ta khổ sao mình động lòng mình thương cái đó là mình thương bậy rồi người ta làm như vậy người ta gạt mình thầy nói như thế này có một cái người họ muốn giật tiền mình họ lợi họ nói than khỉ ý ôi họ khóc lóc họ nói đủ thứ chuyện gia đình họ thế này thế khác họ xin mượn thôi chứ họ mượn rồi thì họ đi luôn hết không bao giờ họ trả <laughs> còn thấy không mình họ gieo đúng cái cái cái cái, cái, cái tình cảm của mình đó để họ giết tiền mình thì cuộc đời này rất nhiều cái điều đó cho nên chúng ta phải sáng suốt vì phải sáng suốt đó. cho nên vì vậy mà đời chúng ta không bị gạt mà mình mình không bị gạt thì cái người mà gạt khó gạt dạ thưa thầy vậy thì tất cả từ xưa nay chúng con đều nhầm hết tất cả đến rõ ràng đến suốt bên nách ờ, người tu hành bên chùa bên nhà ờ, nghèo nhưng họ giả có những người đi xin ăn mà xây nhà hai tầng rồi có những ờ, thầy chùa hay là những ông cúng bái những ông thầy nhà xây rất to và họ ăn hai ba bữa họ ăn thịt chúng sinh nữa ạ thì chúng con cũng không biết thế vậy chúng con qua cái bài pháp này chúng con thấy chúng con đang bị vô minh mà chúng con không biết Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh như thế nhưng chúng con đâu có được đọc bây giờ chúng con mới được nghe qua của cái bài huynh, huynh đệ hỏi thì thầy đã giải thích rất rõ như thế giới là thành trì của đạo Phật đạo Phật còn ở tại giới nếu giới của người tu hành giới của người thì, ờ, giác ngộ mà không được thì chả có cái phước đức gì thì chúng con có bố thí cúng dường cũng bằng toi do vậy tại sao chúng dân chúng con vẫn khổ là vì chúng con không được nghe pháp xin uh, tri ân công đức thầy và chúng con sẽ thực hiện và mong mọi người cũng chú ý đến những lời dạy chi này hoàn toàn trong kinh nguyên thủy câu chuyện của thời Đức Phật là như vậy. Dạ thưa thầy, trước khi ra về chúng con xin Tri ân công đức Thầy đã chỉ rõ ràng cho chúng con thấy từng ni từng tí những câu chuyện của thời Đức Phật và xin cảm ơn mọi người hãy lắng nghe và rút kinh nghiệm mình xem mình đã làm thiện bố thí cúng dường có đúng với lời Phật dạy hay không. Con xin cảm ơn.